xưa rời xa ta rồi kẻ nào sống sót được sau đòn tấn công <laughs> chưa kẻ nào có thể sống sót được sau đòn tấn công ngoại trừ ta